Cô Nhụy xin chào các con Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ tích rất thú vị được mang tên Chàng đốn củi và con chằn tinh Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa có một anh chàng nghèo khó Sống một thân một mình Tuy làm việc cật lực nhưng đói rách vẫn hoàn đói rách Những bông lúa đẹp do bàn tay chàng vun bón thì cứ thi nhau chạy về nhà lão trầm phú. Cuối cùng, chàng đành bán tất cả những thứ còn lại trong nhà để mua một lưỡi búa với ý định từ nay làm nghề đốn củi nuôi thân. May chăng thay đổi được số phận. Nhưng kiếm được một gánh củi không phải là dễ. Một hôm, theo lệ thường chàng tiến vào rừng sâu tìm củi, sắp sơ búa dán vào một cây đại thụ bỗng có một con tinh từ trong thân cây hiện ra trước mặt vang lại nài nỉ chàng chàng dừng tay hỏi mày muốn gì xin chàng làm ơn đi chặt chỗ khác thà cho chúng tôi ở đây được yên ổn thấy thế chàng càng làm già không được tao hết hơi hết sức mới tìm được cây gỗ này chặt về lấy tiền nuôi thân mà mày lại bảo tao đi đâu hãy cút ngay cho tao làm việc còn tình thấy anh chàng lại giơ búa hốt hoảng Cây này với chúng tôi như bóng với hình Không thể nào rời được Ngài hãy thương cho Chúng tôi xin kính biếu Ngài một vật Vật gì đưa đây Mau Nếu không thì đừng có trách Con tình bảo chờ một lát Đoạn mang đến một cái mâm đồng và nói Ngài chỉ cần gõ vào mâm ba tiếng là có ăn ngay Muốn thức ngon vật lạ bao nhiêu cũng được Nghe nói, anh chàng vô cùng mừng rỡ, vội nhận lấy mâm ra về, không quên hứa để cho con tin được yên ổn. Khi đi qua chợ, chàng ghé ngay vào quán cơm, nơi mà thường ngày chàng vẫn đặt cánh củi nặng trước cửa để vào ăn một cái bánh, vài đĩa xôi cho đỡ đói và đỡ mệt. Lần này, chàng có ý khoe với nhà hàng là từ nay mình sẽ không cần ăn chịu và cũng không cần ăn khổ như trước nữa. Nghĩ vậy bèn đặt mâm của mình trước mặt vợ chồng chủ quán và mọi người gõ lên ba tiếng. Tự nhiên trong lòng mâm tuôn ra những bát cơm bát canh, những đĩa cá, thịt, giò, chả đầy tú hụ, những chén rượu cúc tràn trề, vân vân. Toàn là những thức ăn chưa bao giờ được nếm. Trước con mắt ngạc nhiên của đám đông khách ăn trong quán, chàng đốn củi đắc chí mời họ cùng ngồi dự tiệc Ăn xong, say rượu, chàng nằm lăn ra giường là một giấc ly bì. Lão chủ quán thấy thế thì động lòng tham, thừa dịp mọi người tản đi, hắn vào buồn chọn một cái mâm giống với cái mâm màu nhiệm kia rồi đánh tráo vào. Chàng đốn củi thức dậy không biết là mâm đã bị đánh tráo. Hí hửng mang về, sách về tới làng. Anh nghĩ bụng nên cho mọi người biết số phận của mình từ nay đã khác trước và nhân thể đãi làng xóm chén một bữa ra trò. Cho nên, chàng rẽ ngay vào đình đánh trống gọi làng ầm ĩ. Tất cả mọi người, từ ông tiên thứ cho đến anh mỏ, ai nấy đều tưởng là có việc, lục tục đổ ra đình đông như hội. Anh chàng trịnh trọng lên tiếng. Không mấy khi cháu có bữa rượu, vậy mời quý cụ và đồng dân thượng hạ ngồi và giữ cuộc. Nói rồi đặt mâm xuống chiếu Gõ lên thành mâm mấy cái Nhưng anh ngạc nhiên thấy lần này mâm không còn màu nhiệm như trước nữa Anh gõ mãi, gõ mãi Mâm vẫn trơ trơ bất động Cho là anh đánh lừa mọi người Ông xã trưởng liền sai Tuần Đinh xông lại nền cho anh một trận nên thân Trở về nhà, chàng đốn củi bực mình vô hạn Chắc chỉ có con tin nó lừa mình nên chuyện mới xảy ra như thế Ngày hôm sau, anh lại vác búa lên rừng, tìm đến cái cây cũ ra sức sáng búa vào. Con tình hốt hoảng chạy ra vang lại chí chết và xin tặng một con ngựa có thể đi phân ra vàng để được tha tính mạng. Đưa ngay ra đây cho ta, đồ lừa đảo. Chàng quát lên như thế, và chỉ lát sau một con ngựa hiện ra. Chàng cưỡi lên phi một đoạn rồi để cho con ngựa đi phân. Quả nhiên có rất nhiều vàng vụn văng ra sáng lấp lánh Chàng mừng quá, dắt búa vào lưng và cưỡi ngựa ra về Đến chợ, chàng lại xuống ngựa vào khoe với vợ chồng lão chủ quán Lần này tôi có một con ngựa vô cùng quý báu Trong bụng nó là cả một kho vàng đấy ông bà Rồi nó sẽ làm cho mà xem Lão chủ quán thấy quả đúng như thế thì hoa cả mắt Hắn sung sướng được chàng biếu trọn số vàng rơi ra Nhưng hắn còn muốn được cả con ngựa Hắn vội dọn cho anh một mâm đầy rượu thịt Rồi chờ lúc anh chàng ngủ say Hắn lại đi tìm một con ngựa khác Cũng có màu lông hung hung y hệt để thay vào Rồi dắt con kia đi biệt Khi tỉnh dậy Chàng đốn củi không ngờ vật gì cả Chàng nhảy lên con ngựa cưỡi về đến đầu làng Bụng bảo Lần trước vì con tin khiến cho ta mang tiếng là đánh lừa mọi người Lần này ta phải biếu bà con một ít vàng Để bà con thấy ta thực bụng Thế rồi chàng lại vào đình đánh trống âm mỹ Làng lại đổ ra đình Chàng nói Lần này tôi có con ngựa Có phép đi phân ra vàng Vậy mời làng ra đây để nhận của tôi một ít của Đoạn chàng phi cho con ngựa đi phân nhưng con ngựa ấy thì làm gì mà có vàng. Nhìn thấy đống phân ngựa vải ra không hơn gì những đống phân ngựa khác. Các cụ cho là thằng cha đã xỏ xiên cả làng nên không nén được cơn tức giận. Cuối cùng chàng bị làng tịch thu con ngựa và còn bị Tuần Đinh nọc xuống đánh 30 roi. Qua ngày hôm sau, chàng lại dậy sớm vác búa lên rừng quyết trị cho con tinh một mẻ. Lần này chàng bỏ những nhát búa rất dữ dội Thấy con tịnh hiện ra quỳ lại khóc lóc Chàng quát to Sao mày dám lừa ông Làm ông mang quán với mọi người Mâm và ngựa của mày Chỉ là những của vứt đi Không đáng một đồng Còn tình hết sức phân vân Vạch tội lão chủ quán rồi nói tiếp Để tôi xin biếu ngài cái ống này Lúc về có thể lấy lại những của đã mất Hắn đưa ống ra và dặn cái ống này có phép làm cho bất kỳ bao nhiêu người cũng phải chống ngược lên trời nếu cầm ống chỉ lên không ba lần. Cho đến khi nào gõ xuống đất ba lần thì mọi sự mới trở lại như cũ. Nghe bùi tai, chàng đốn củi là dừng tay búa, cầm ống phép bắt con tình phải chống đích lên trời xem thử, thấy quả nghiệm rồi mới ra về. Đến chợ, chàng lại ghé vào quán cơm tươi cười hỏi mọi người Hôm nay tôi có món bảo bối mới các ông các bà có muốn thử xem hay không? Vợ chồng lão chủ quán tưởng có món gì bở nên vội đáp Cơm ăn đã no Thử thì thử Lập tức cái ống màu nhiệm đã bắt cả nhà lão chủ quán Chỏng hai tay xuống đất Chân dơ lên trời không cục cửa. Chắc là lần này chàng đốn củi đã rõ mưu mô gian dối của mình Nên cố tâm phạt mình với phép thuật thần dị Lão chủ quán vàng khóc hết lời Hắn hứa trả lại mâm và ngựa để xin tha mạng. Anh chàng chỉ cần có mấy món bảo vật cũ nên vui lòng làm phép, tha cho cả nhà lão đứng dậy. Khi Châu đã về hợp phố, chàng phí ngựa nước đại trở về làng. Chàng không quên tiến vào đình thúc một hồi trống lớn mời làng như mấy lần trước. Thế rồi trước mặt quan viên và đồng dân thượng hạ, chàng đặt mâm xuống chiếu mời mọi người chia hàng ngồi vào. Tiếng gõ mâm lúc này rất có hiệu quả, Cơm rượu và mọi thức ngon vật lạ tuôn ra đầy mâm đầy chiếu Cả làng không đợi mời nhiều Ai nấy cắm đầu ăn uống mặc sức Ăn uống xong đâu đấy Chàng chỉ vào con ngựa và nói Nếu quý cụ và mọi người vui lòng nhận một ít vàng Tôi sẽ bảo con ngựa này làm ngay Không một người nào từ chối lòng tốt của chàng Họ đứng ra hai hàng Mỗi người cầm một cái rá chật hứng phân ngựa Quả nhiên, ngựa chạy đến đâu, người ta đổ xô nhau nhặt đến đấy, vì họ thấy lấp lánh trên mặt đất bao nhiêu là vàng vung vãi. Xong cuộc nhặt vàng, anh chàng sơ ống lên và hỏi Bây giờ còn ống phép này, bà con ta ai muốn thử thì xin mời đứng về phía này. Bấy giờ mọi người đã no sai lại được vàng rắc lưng, ai nấy chắc mẩm lại có quà gì nữa, nên chẳng một ai từ chối. Ống vừa dơ lên, tất cả mọi người đều chống ngược lên trời, dù cố gắng thế nào cũng không buông xuống được. Hôm ấy, không ngờ lại có lão trọc phú và con gái lão cũng có mặt ở đấy. Con gái lão là người đã làm cho chàng đốn củi chết mê chết mệt. Mọi ngày tuy thấy anh nghèo khổ mà nàng vẫn tỏ lòng quyến luyến. Những lúc anh đến làm công cho lão trọc phú, hai bên từng có cơ hội gặp gỡ chuyện trò. Nhưng đối với lão thì đừng hòng tính chuyện lấy nhau Bây giờ đây Thấy lão vang như vậy Chàng tới thỉnh cầu lão gả con gái cho mình Lão đành gật đầu Thế là chiếc ống lại gõ xuống đất Buông tha cho mọi người Rồi đó Anh chàng đốn củi lấy được vợ như ý muốn Với ba món bảo bối Chàng đi khắp thiên hạ giúp đỡ những người nghèo khổ Và trị tội những bọn tham lam độc ác Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu câu chuyện hay thì các con nhớ bấm like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện nhé. Cô Nhị xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.